Các loại quả mọng, dâu tây, quả việt quất, quả mâm xôi, là nguồn vitamin C cùng chất chống oxy hóa dồi dào, vô cùng cần thiết cho việc bảo vệ cơ bắp nam giới. Riêng quả việt quất có nhiều dưỡng chất giúp tăng cường sinh lý, tăng cường chức năng não, cải thiện trí nhớ. Chuối và táo Chuối là một loại trái cây vô cùng dinh dưỡng, cũng được biết đến là một loại thực phẩm giúp tăng số lượng tinh trùng hiệu quả. Chuối cũng có chứa một loại enzyme có tên là bromelain giúp tăng ham muốn tình dục ở nam giới, trong khi đó, táo lại là món ăn vặt siêu lành mạnh mà các chuyên gia luôn khuyên dùng, bởi nó chứa một lượng lớn chất xơ và rất ít calo. Kết quả một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí European Respiratory cho thấy những người trước đây từng hút thuốc có ăn nhiều táo, chuối và cà chua thì ít bị suy giảm chức năng phổi và tăng khả năng sinh lý. Dưa hấu là một loại quả thường xuất hiện vào mùa hè, dưa hấu được nhiều gia đình sử dụng như một loại quả để giải khát, Ít ai biết rằng, thường xuyên ăn dưa hấu cũng là cách để nam giới chống lại nguy cơ bị rối loạn cương dương. Đồng thời lượng khí chun lai và các loại axit amin trong dưa hấu có tác dụng trong việc làm giãn mạch máu và tăng cường ham muốn tình dục ở nam giới. Quả óc chó Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, óc chó có tác dụng chữa chứng rối loạn cương dương và xuất tinh sớm rất tốt. Loại quả này cũng chứa rất nhiều dinh dưỡng, rất cần thiết cho cơ thể con người, giúp nam giới thêm khỏe mạnh hơn. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.